đứng dưới chân người bên tượng đài nơi bác ra đi bên nhà rồng năm xưa người đi tìm đường cứu nước người đã đi xa qua bên kia bầu trời những lời người còn mãi cùng non sông đất nước ghi khắc lời người nguyện một lòng chiến đấu hy sinh giữ độc lập tự do hạnh phúc đời đời sáng mãi